Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 3 năm Quý Mão, ngày này là ngày Kỷ Dậu, tháng Bính Thìn năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đào. Các giờ hoàng đào trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Thìn từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh đại dịch thổ ngày kỷ dậu tức can sinh chi nghĩa là thổ sinh chô kim và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm đại dịch thổ kỵ tuổi quý mão ất mão ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy đặc biệt là tuổi đinh mùi quý hợi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 kỵ về cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, xây dựng nhà cửa, sau trùng phục, kỵ về giá thú, an táng, sau ly sàng, kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng chính nam. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 quân giáp thứ 6 ngày 21 tháng 4 năm 2023, chi tiết cụ thể chính xác nhất nha. Tử vi thứ 6, ngày 21 tháng 4 năm 2023 của tuổi Tý. Vận trình ngày mới của 12 con giáp, cục diện tương phá thái tuế tác động báo hiệu, người tuổi Tý có thể trở thành đối tượng bị người khác nói xấu, công kích, đặt điều sau lưng. Bạn nên thận trọng trong cách hành xử, kiềm chế cảm xúc để không gây thù chuốc oán thêm nữa. Về phương diện tài chính cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Vấn đề lớn nhất mà bạn cần cân nhắc trong thời gian này đó là việc quản lý chi tiêu. Dường như bạn đang vung tiền cho những món đồ không thật sự cần thiết và không xứng đáng với cái giá của nó. Bù lại, kim sinh thủy giúp tình cảm của bạn và nửa kia có nhiều giây phút thăng hoa. Cả hai đều giữ vị trí quan trọng trong lòng đối phương và cố gắng dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Hai bạn có thể tính chuyện tương lai lâu dài bên nhau. Câu quyết cho các tuổi Tý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 Tử vi thứ 6, ngày 21 tháng 4 năm 2023 của tuổi Sửu. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Sửu may mắn được cục diện ngủ hành tam hợp, tị dậu Sửu độ mệnh nên có một ngày tràn đầy năng lượng. Trong công việc, hãy cứ nỗ lực hết mình vì đó chính là chìa khóa dẫn bạn đến thành công, trên con đường đi đến vinh quang không có chỗ cho những kẻ lười biếng đâu. Tài lộc của Sửu trong ngày có thực thần chiếu mệnh cũng khá lý tưởng, bạn tìm ra nhiều cơ hội để cải thiện thu nhập của mình. Hơn nữa, có người còn có cơ may gặp được quý nhân trong hôm nay, đối phương sẽ chỉ ra cho bạn con đường kiếm tiền phù hợp, đầu tư thêm hiệu quả. Về mặt tình cảm, đây là lúc bạn nhận ra lời nói của mình có sức nặng như thế nào với mọi người xung quanh, đặc biệt là với người ấy. Đối phương luôn để tâm và ghi nhớ những lời bạn nói, điều này khiến bạn vô cùng cảm động. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim,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 ngày 21 tháng 4 năm 2023 của tuổi dần. Người tuổi dần bước sang ngày mới, đang có điểm báo, có khả năng xoay sở trước khó khăn đầy tài tình của mình khi trong ngày có chính ấn độ mệnh. Bạn dễ dàng giải quyết những khó khăn trong công việc, khiến cho đồng nghiệp và cấp trên cũng phải ngạc nhiên về hiệu quả làm việc. Thành tích lần này đến từ chính niềm đam mê dành cho công việc của con giáp này. Bạn cảm thấy hứng thú với những gì đang làm, chính tinh thần làm việc hăng say, cống hiến hết mình là liều thuốc để bản mệnh vượt qua những khó khăn, mệt nhọc và đón thành công. Kim Mộc xung khắc, bản mệnh tuổi dần ngày này nên quan tâm hơn tới nửa kia thay vì chỉ mải mê cả ngày với công việc. Đôi khi chỉ cần một tin nhắn quan tâm, hỏi han chứ chẳng cần làm điều gì quá to tát, đối phương cũng sẽ cảm thấy yên lòng hơn rất nhiều. Câu quyết cho các tuổi dần. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, có khả năng xoay sở trước khó khăn đầy tài tình. Tử vi tuổi bính dần,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 Vận trình ngày mới, gặp cuộc diện ngủ hành, mão dậu tương xung gây nhiều trở ngại, người tuổi mão sẽ có khá nhiều rắc rối cần phải giải quyết. Trước hết là trong mối quan hệ với đồng nghiệp, bạn không nên để những khúc mắc cá nhân ảnh hưởng tới công việc, kèo sẽ bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp. Ngày này, hiệu suất của bạn cũng không thực sự tốt như mong đợi. Những trục trặc từ nguyên nhân khách quan như máy móc, mạng Internet, đối tác liên tục thay đổi ý định ban đầu, làm giảm tiến độ thường ngày của Mão vấn đề không thể tránh khỏi thì hãy tập trung tìm cách khắc phục bạn nhé. Ngũ hành xung khắc còn khiến mối quan hệ tình cảm lứa đôi trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Có điểm báo những mâu thuẫn, xung đột có thể bùng nổ giữa hai người, phần nhiều là do suy nghĩ, ý kiến có nhiều điểm khác biệt. Câu quyết cho các tuổi mão Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy, có nhiều rắc rối cần phải giải quyết. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa, tránh để vấn đề cá nhân ảnh hưởng tới công việc,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 người tuổi thìn có thể tự tin triển khai các kế hoạch mà bạn đã ấp ủ từ lâu. Miễn là bạn đã đặt tâm huyết cũng như có những tính toán phù hợp với thực tế, thì hãy cứ mạnh dạn chia sẻ kế hoạch đó với mọi người. Năng lực của bạn đủ để bạn có thể tự tin về bản thân. Cát tinh cũng giúp con giáp này tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp và duy trì trong suốt một thời gian dài. Dù vậy, bạn cũng nên để tâm vun vén, bồi đắp các mối quan hệ cũ mới một cách chân thành, vì đến một lúc nào đó nó có thể hỗ trợ rất nhiều để bạn đạt được thành công. Thổ sinh kim, hôm nay cũng là thời điểm thích hợp để bạn thúc đẩy tình yêu của mình thêm thăng hoa, bước sang một trang mới. Người độc thân cũng có thêm sự tự tin để theo đuổi hạnh phúc của mình, không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào nữa. Câu quyết cho các tuổi thìn. Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, có thể tự tin triển khai các kế hoạch ấp ủ từ lâu. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, nên mạnh dạn chia sẻ những tâm huyết của mình. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc,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 bạn được quý nhân phù trợ, lại gặp đúng thời điểm thuận lợi, nên có cơ hội cất nhắc lên vị trí cao hơn. Hãy cố gắng học hỏi và trau dồi thêm kiến thức để bản thân thêm vững mạnh. Chẳng những vậy, đường tài lộc của tuổi này cũng nhiều khởi sắc, người kinh doanh có một ngày phát tài phát lộc. Với sự nhanh nhạy của mình, những chú rắn có thể nhìn nhận được thời cơ ngay từ khi nhiều người còn chưa chú ý đến và phát huy năng lực của bản thân để tiền bạc ngày càng sinh sôi nảy nở. Chuyện tình cảm khá yên bình, dù không phải lúc nào cũng ngọt ngào và lãng mạn như thuở mới yêu, nhưng bạn cảm thấy thích sự ổn định này. Người kia luôn là người đầu tiên hai bạn nghĩ tới mỗi khi định làm một việc gì đó, nên tránh được rất nhiều hiểu lầm đáng tiếc. Câu quyết cho các tuổi tỵ Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, có những bước thăng tiến bất ngờ trong sự nghiệp. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, quý nhân phù trợ, có thể được cất nhắc. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc,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 và bạn có được sự quyết đoán để đưa ra những quyết định cần thiết và kịp thời. Nhờ đó bạn có thể tận dụng tối đa cơ hội của mình, không bỏ lỡ những lợi thế sẵn có. Chẳng những vậy, thời gian này bạn còn nhận được nhiều sự giúp đỡ từ đồng nghiệp, cũng như được cấp trên ưu ái khá nhiều, dù gặp khó khăn cũng dễ dàng vượt qua. Mỗi ngày bản mệnh lại thấy có thêm động lực để làm việc và không ngừng học hỏi để tiến bộ nhiều hơn nữa, giành lấy những cơ hội phát triển trong tương lai. Hỏa kim xung khắc có thể khiến mối quan hệ lứa đôi gặp đôi chút xáo trộn, nhưng rất may tình hình không quá nghiêm trọng. Cũng bởi dù có tranh cãi nảy lửa đến đâu, cả hai đều hạn chế những câu nói có thể làm tổn thương đối phương, nên tình cảm không bị giãn nứt. Câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, có sự quyết đoán để đưa ra quyết định cần thiết. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, có thể tận dụng tối đa cơ hội của mình. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa, được đồng nghiệp giúp đỡ, cấp trên ưu ái.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 giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, cam, vàng. Quý nhân phù trợ, dần, mùi, tuất. Tử vi thứ 6, ngày 21 tháng 4 năm 2023 của tuổi mùi. Vận trình ngày mới, người tuổi mùi gặp khá nhiều may mắn về tài chính, khi trong ngày có thực thần đứng bóng, tài lộc đang trên đà tăng tiến. Con giáp này biết cách kiếm tiền, khéo léo tận dụng những lợi thế của mình để biến nó thành cơ hội, thu tiền về đầy tay. Trong ngày, con giáp này có thể sẽ gặp trục trặc đôi chút trong công việc nhưng tất cả sẽ được giải quyết ổn thỏa sớm thôi, vậy nên đừng lo lắng quá. Chỉ cần bạn giữ được sự điềm tĩnh thì sẽ luôn tìm ra cách giải quyết cho mọi vấn đề. Về tình cảm, được thổ sinh kim ủng hộ, con giáp này có cơ hội để hàn gắn tình cảm. Bạn nên cho thấy sự chủ động hơn trong mối quan hệ của cả hai nếu không thì tình cảm sẽ cực kỳ rắc rối và không thể cứu vãn được nữa. Câu quyết cho các tuổi mùi Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, gặp nhiều may mắn về tài chính, tài lộc tăng tiến. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, biết cách kiếm tiền, khéo léo tận dụng lợi thế. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa, giải quyết ổn thỏa trục trặc trong công việc. Tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ, giữ được điềm tĩnh sẽ vượt qua mọi khó khăn.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 quý nhân phù trợ, mão, ngọ, mùi. Tử vi thứ 6, ngày 21 tháng 4 năm 2023 của tuổi thân. Ngày mới được chính quan độ mệnh, giúp cho người tuổi thân đang theo đuổi con đường công danh, sự nghiệp hay học vấn sẽ đạt được những thành tích đáng kể. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực mà bản thân bạn đã bỏ ra trong suốt thời gian qua. Chính tài độ mệnh, người tuổi thân trong ngày thứ sáu này tự tin triển khai được kế hoạch mà bạn đã ấp ủ từ lâu và nó sẽ giúp cho bạn thu về một nguồn lợi đáng kể để giúp cải thiện tình hình tài chính hiện tại. Hãy nhanh chóng biến ý tưởng thành hành động, rồi nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Về mặt tình cảm, tất cả những nỗ lực vun đắp, mối quan hệ này của bạn và người ấy sẽ mang lại quả ngọt. Khi có sự đồng tâm hiệp lực của cả hai thì không có việc gì là không thể. Người độc thân cũng sẽ có nhiều cơ hội để tìm hiểu đối tượng phù hợp thông qua sự giới thiệu của bạn bè. Câu quyết cho các tuổi thân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 Tử vi thứ 6, ngày 21 tháng 4 năm 2023 của tuổi Dậu. Bước sang ngày mới, cục diện ngủ hành Dậu Dậu tự hình, điều này gây không ít khó khăn cho con giáp này trong việc hoàn thành công việc đúng với tiến độ đặt ra. Dù bạn đã cố gắng rất nhiều nhưng công việc của Dậu không thể nào trôi chảy như ý muốn, sẽ luôn có những trục trặc nửa chừng cản trở. Ngày này, bản mệnh tuổi Dậu đang phải gánh chịu những áp lực vô hình mà chẳng biết chia sẻ cùng ai, dù có nói ra cũng chẳng ai hiểu nên bạn cứ ôm mọi chuyện trong lòng, một mình tìm cách giải quyết. Áp lực tâm lý đè nặng làm giảm sự hăng hái của con giáp này. Với tâm trạng ủ rột, khiến bạn cũng chẳng mấy hào hứng trong cuộc hẹn với nửa kia. Nhưng đối phương không làm gì sai, đừng chút những cảm xúc tiêu cực của bạn lên người ấy nhé, kẻo có thể dẫn tới xung đột nghiêm trọng. Câu quyết cho các tuổi dậu Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy, khó hoàn thành công việc đúng với tiến độ đặt ra. Tử vi tuổi đinh dậu,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 người tuổi tuất bị hung vận đeo bám khi trong ngày bị cục diện dậu tuất tương hại nên gặp nhiều khó khăn trong công việc bản mệnh đang thiếu đi sự tập trung cần thiết dễ mắc sai lầm tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân lợi dụng chọc phá thành quả mà bạn vất vả xây dựng may mắn là tài lộc cũng khá ổn định không lo thiếu thốn tiền bạc nhưng nếu con giáp này chỉ biết ăn tiêu thì tiền núi cũng cạn bên cạnh việc kiếm tiền bạn cũng nên có kế hoạch quản lý chi tiêu phù hợp để tài khí luôn dồi dào ngũ hành sinh xuất còn ảnh hưởng tới hạnh phúc của Tuất. Mối quan hệ đôi lứa liên tục chịu thử thách, vết nứt ngày càng lớn. Mâu thuẫn và tranh cãi liên tiếp khiến cả hai đều mỏi mệt nhưng cũng không có ai chịu nhún nhường để giải quyết vấn đề này. Câu quyết cho các tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, gặp nhiều khó khăn trong công việc. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, thiếu đi sự tập trung cần thiết, dễ mắc sai lầm. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc,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 sự kiên định và chăm chỉ sẽ giúp cho bạn dễ dàng đạt được thành công trong ngày hôm nay. Hãy tiếp tục phát huy những điểm mạnh mà bản thân may mắn sở hữu. Bạn càng tích cực thể hiện mình sẽ càng tạo cơ sở để cấp trên đánh giá cao về năng lực của bạn. Cũng trong ngày này, vận tài lộc của con giáp này cũng có những dấu hiệu tăng tiến bất ngờ, mang đến nguồn thu nhập đáng ngưỡng mộ cho người tuổi hợi. Đặc biệt là những người buôn bán, kinh doanh sẽ vô cùng hanh thông, thuận lợi nhờ tìm được hướng đầu tư phát triển mới. Thủy Kim tương sinh bản mệnh nếu đã có đôi sẽ thêm yêu thương nồng nàn, có thể sớm tính tới chuyện về chung một nhà. Đào hoa vượng cũng sẽ giúp người độc thân có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái phù hợp. Câu quyết cho các tuổi hợi. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa, dễ đạt thành công nhờ sự kiên định và chăm chỉ. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ, nên tiếp tục phát huy điểm mạnh sẵn có. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc, càng tích cực thể hiện càng dễ được đánh giá cao,